những cánh hoa phai tàn thật nhanh em có bay xa em có đi xa mãi tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thành xa như tôi một lần tình em cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió để lại tháng và cơn gió như khe mờ màng lấy từng nhánh hoa rơi em đã bước tới như em đã từng chạy trốn vai anh trên cánh đồng dài khung nhạc hòa cùng ngáp chiều lại mãi nói lời thì thầm những điều thật ta đã giữ trong tim mình những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhòi đã một lần gục ngã tháng tư có em ở đây nhìn chỉ xa mãi thứ tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thành xa như tôi một lần tình em cô gái tôi thương nay có em như chưa bắt đầu và cơn gió như khe mơn mát lấy từ nhánh hoa rơi em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xa Thank you. sẽ sống như những gì em thầm mơ và tôi sẽ bước em có bay xa em có đi xa mãi tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thành giá như tôi một lần tình em cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió để lại tháng